Xin chào tất cả anh em Quay trở lại với cái clip và giới thiệu về những cái sản phẩm đồ chơi tài xỉu còn gọi là xí ngầu bịp thì hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái bộ sản phẩm nắp tài xỉu camera hoàn toàn không tang không tang có nghĩa là khi thử 500 này và người ta có dùng uh, tay con ấy, người ta có sử dụng những cái um, phương pháp thử ví dụ như là cầm xem nó có nặng hay không so với cái ờ, nắp ờ, hoàn toàn bình thường như này xem nó có nặng hay hơn nhiều hay không thì tôi ờ, nói với anh em đây cái nắp này thì hoàn toàn rất là nhẹ nhé. thứ nhất là nhẹ thứ hai nữa là nhìn từ hình thức bên ngoài này bên trong nó giống như một cái nắp hoàn toàn bình thường và ờ, một điều đặc biệt là khi thử nam châm này, thì nó sẽ không bị dính không bị hít gì cả Đây. nó khác với lại những cái nắp uh, camera trước kia khi thử nam châm sẽ bị dính bị hít những cái nắp này hoàn toàn không dính không hít gì cả Đó, anh em nhìn không dính không hít gì đây nó là một cái uh, bộ sản phẩm chơi tài xỉu bịp có thể nói là một cái công nghệ 4.0 công nghệ mới nhất hiện nay để chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp dĩa thì hoàn toàn bình thường hột hoàn toàn bình thường khi vào chơi anh em chỉ cần đưa một cái nắp thôi và khoảng cách từ cái ờ, hột này cho đến cái màn hình chúng ta coi đứng xa từ 4 đến 5 mét anh em vẫn có thể quan sát được tại sao tôi nói là đây là một cái công nghệ ờ, đánh tay siêu bịp 4.0 bởi vì đây nó chính là cái điều đặc biệt trước kia thì ờ, có thể nhiều anh em biết rồi nhưng mà nhiều anh em chưa biết trước kia khi sử dụng cái nắp ờ, tài xỉu camera này thì chúng ta phải cần đến cái ờ, một cái thiết bị ờ, kim sạc thì khi sử dụng kim sạc thì nó sẽ có những cái lỗ kim sạc lỗ kim ở đây nhưng bây giờ với cái công nghệ mới nhất hiện nay thì chúng ta sử dụng cái đế sạc từ đây nó là cái sạc từ giống như ở trên điện thoại những dòng điện thoại cao cấp ừ, hiện nay sẽ sử dụng cái à, sạc từ sạc không dây này Đó. khi sạc thì anh em à, chỉ cần cắm cái chuôi sạc này cái kim sạc. Đó. đây là sử dụng cái sạc Android anh em áp dụng ở trên những cái dòng máy ví dụ như là Samsung, Oppo này, hoặc là CMA một số những dòng máy dòng, dòng à, điện thoại Android là chúng ta có thể sạc được khi bình thường chúng ta cắm điện vào thì đèn nó sẽ xanh như này còn khi sạc này nó sẽ chuyển sang màu đỏ và khi nào pin đầy thì nó sẽ quay lại chuyển thành màu xanh đấy là về cái ờ, cách sạc và cách sử dụng còn riêng về cái trọng lượng đây nó là một cái nắp thường anh em còn đây nó là cái nắp camera đã được chúng tôi ờ, chế tác vào bên trong cái ờ, chất liệu cái, cái là cái nắp ờ, nhang mũi đấy là tôi vừa giới thiệu về cái hình thức bên ngoài cũng như cái tác dụng của nó bây giờ quay lại với lại cái mục đích chính của cái nắp này là giúp chúng ta có thể nhìn thấy bên trong nó có tài về tài hay về xỉu để chúng ta có thể biết được bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem sự hiệu quả và cái độ sắc nét của cái bộ nắp camera này à, bên tôi là chuyên cung cấp ờ, chuyên cung cấp mua bán những cái thiết bị đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất và đây là hai số điện thoại của tôi 08 44 55 55 59 và 0983 30 từ quý 2 anh em nào cần tư vấn liên hệ có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem sự hiệu quả của cái bộ sản phẩm nắp tài xỉu camera này nhé ở góc độ này anh em sẽ nhìn không rõ như bây giờ nó là 334 này Đấy. bây giờ 125 anh em này chính xác rồi đó bây giờ là 332 nhìn rất là rõ nét anh em nhé bây giờ 125 này xỉu 8 chính xác tuyệt đối luôn bây giờ vẫn là tiếp tục một hai năm đó bây giờ là ba bốn sáu tài 14 này à, xin lỗi tài 13 bây giờ là hai bốn năm tài 11 anh em thấy là rất là chính xác rất là hiệu quả độ chính xác à, của nó thì gần như là tuyệt đối chỉ cần khi anh em đưa vào bất vào chơi anh em chỉ cần đưa được cái một cái nắp này vào và đưa cho người ta làm cái chúng ta sẽ đứng ngoài bấm cái màn hình về cái cách thức uh, sử dụng thì rất là đơn giản thôi chỉ cần khi nào người ta cầm uh, nắp cầm dĩa người ta lắc lên này là anh em cầm bấm luôn như thế này là anh em có thể quan sát được rồi rất là đơn giản nhìn thì rất là rõ nét nhé. 136 ấy xỉu 10 như chén này xỉu 10 tiếp này 145 661 Đấy, anh em nhìn thấy không rất là hiệu quả đó. về cái bộ sản phẩm này thì anh em cứ yên hoàn toàn yên tâm khi sử dụng bởi vì cái um, bộ sản phẩm nắp tài xỉu camera này nó thứ nhất là bao thử cho anh em về nam châm gọi là cục hít thứ hai nữa là khi vào chơi mọi người có kiểm tra kỹ như thế nào cho nữa thì cũng rất là khó để phát hiện vì với cái bộ sản phẩm này chúng tôi đã được ờ, à, chế tác và đưa vào để ờ, sử dụng những cái ờ, phương thức tiên tiến nhất để làm cho cái nắp này nó trở nên hoàn thiện hơn so với những cái nắp ngày xưa anh em nhìn rất là rõ nét không ạ đấy một ba năm này xỉu chín này Đó còn thời gian sử dụng của nó sẽ cũng khá là lâu từ ờ, về mức pin sử dụng ấy, thì từ 6 cho đến 5 ờ, cho đến 6 tiếng Nên anh em cứ yên tâm hoàn toàn khi sử dụng thì một lần nữa xin ờ, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em